tìm đâu Em rời sao hạnh phúc đắm say không nào Bên anh thì mưa, bên em có nắng chưa Bao nhiêu dư thừa trộn sâu kỷ niệm xưa Dạ như lúc này, người ở bên anh Tựa đầu gục ngã, bình yên trong anh đến lạ Yêu em thật nhiều, nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều Rõ rệt từng cơn, cô đơn siết anh chặt hơn fine. I dã dạ như lúc này người ở bên anh tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ. yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao đường do dắt từng cơn cô đơn siết anh chặt hơn biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi khi anh vội vã đã làm em phải buồn đã làm em phải